江南，几时能再见？嗯。 something Mulai dari angka 0 ya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Mm-hmm. 이제 정보를 말을 끝. Thank you. Mm-hmm. Thank you.

Di Nakasur Mayyeto. おおおおあ Mario pegamenakan mah ya bola main bola itu kita ada naik dari mak emak cuma emak jurusan mana ya Pak? Hmm? jurusan mana? lupa memang lebih Indonesia terus Mm-hmm. anak Bekasi mungkin lagi belum Bekasi terlalu Mm-hmm. all. Dolly, Dolly, Dolly, Dolly, Dolly. This is 小白兔。 Do you. bỏ ta đi bỏ ta Mm-hmm. Thank you. mulai dari angka 0 ya terima kasih hati-hati di jalan ya sama-sama